Nếu bạn muốn tìm lại mảnh ký ức của tuổi thơ ở miền quê thì đừng bỏ qua chiếc resort xinh xẻo này. MV được 4 sao nằm ngay trung tâm đường Trần Hưng Đạo. Vì vậy, rất thuận tiện để quanh tạc khắp các địa điểm vui chơi ăn uống ở Phú Quốc. Điểm nhấn bên ngoài của MV Liệt là một chiếc cối xe gió to đùng. Mới nhìn, các bạn sẽ nghĩ là resort này mang thiết kế châu Âu đúng không? Ừ, chúc mừng, bạn đã sai rồi đấy. Bước vào bên trong, bạn sẽ cảm nhận được một không gian yên bình với lối thiết kế mang đậm vẻ đẹp mộc mạc giản dị của miền quê Việt Nam nhưng lại nhìn rất sang trọng nha. Xung quanh khuôn viên rất nhiều cây, hai bên lối đi bạn sẽ thấy được những bụi tre trong dây chuyện, cây tre trầm đố, ghê chưa ghê chưa, những hàng dừa trong bài hát, cây cầu dừa, đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Còn đây là bụi chuối trong câu chuyện, bụi chuối sau hè, còn ai ở trong bụi chuối thì mình không biết đâu nha. Mà có ai như tôi không? Nhìn mấy cái chung nước này á là nhớ tới lúc nhỏ nhà hay đựng nước mưa để uống hoặc để dành đựng gạo, muối dưa. Nhưng mà ở đây á thì được đựng rác thì phải. Nhìn từ bên ngoài, những căn bungalow được lập mái lá đơn sơ, lối đi vào được lát bằng những viên đá to, đúng chất miền quê luôn. Tường cũng đường vách đá nữa nè, trái ngược với không gian bên ngoài, hơi nhỏ hẹp và tối. Do có nhiều cây cối thì căn phòng siêu rộng và ngập tràn ánh sáng. Mọi người biết đây là phong cách thiết kế gì không? Uhm, mình cũng không biết đâu. Nhưng bác Google bảo á, là phong cách rustic thì phải, phong cách mộc mạc, nội thất đơn giản hiện đại, đơn giản nhưng mà không sơ sài mà vô cùng tinh tế đó nha. Gritty Chip cũng có giá phòng tốt ở đây và được đưa đón miễn phí khi tham gia tour đảo của Đức tip một điểm khác biệt của anh v nữa là quả hồ bơi được thiết kế lạ, á, không biết làm kiểu gì á mà màu xanh ngọc bích đẹp ghê, bỏ phỏng màu hả ta? Ừ, tóm lại, hai bên trong hướng nội, bên ngoài hướng ngoại, thích ở trung tâm, đông vui, nhộn nhịp nhưng khi về khách sạn thì phải nhẹ nhàng, an yên, không bon chen thì bỏ túi, MV League khi đến Phú Quốc nha.